chính chủ cần bán nhà xây mới phân lô tại Yên Nghĩa, Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nhà được xây theo thiết kế rất là hiện đại, bao gồm 4 tầng, có ban công hướng ra ngoài. Đã hoàn thiện 100% và mọi người có thể chuyển đồ về ở luôn. Nhà có diện tích là 37 m, có hướng chính là hướng đông nam. Đây tôi đang đứng ở phía trước của ngôi nhà đây thì mọi người có thể thấy là toàn bộ Mặt tiền của ngôi nhà được ốp lát bằng gạch à, đá granite rất là bền đẹp và chắc chắn. Sẽ có hai cửa ở phía chính, một cửa chính và một cửa sổ. Cửa chính được sử dụng là cửa sắt sơn tĩnh điện và cửa sổ là cửa nhôm hệ Việt Pháp cao cấp. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết ở phía trong ngôi nhà cho mọi người có thể thấy và biết rõ. Đây là tôi đang đứng ở phía trong tầng 1. Tầng 1 của chúng ta là sẽ được uh, phân chia thành 3 phòng phía bên trong đây là phòng bếp toàn bộ hệ thống tủ bếp là được sử dụng là bằng gỗ niêm nam phi mặt đá ốp bếp là sử dụng là đá granite hoa cương chậu và vòi rửa là sử dụng là bằng à, chậu inox 304 nhập khẩu Hàn Quốc đây chúng ta đang thấy là ở phía trong ờ, tầng 1 đây Đấy, diện tích rất là thoáng và đối với căn nhà này là chúng tôi sẽ có thêm một cái ô giật cấp vào đây để làm chỗ để xe Đấy, khi là mọi người cho xe vào nhà thì rất là tiện toàn bộ hệ thống trần của chúng tôi là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với lại đèn led và ngôi nhà thì rất là sáng và sang trọng tầng 1 của chúng ta sẽ có thêm một ờ, khu vệ sinh phụ Đấy, toàn bộ thiết bị vệ sinh là sử dụng là của Inac và chúng ta sẽ có thêm một cái máy bơm nước tổng để bơm nước lên bồn sử dụng cho toàn bộ ngôi nhà sau đây tôi sẽ giới thiệu ở phía trên tầng 2 cho mọi người có thể ờ, biết rõ hơn đấy thì tôi đang đứng ở hướng đi lên cầu thang của tầng 2 đây toàn bộ hệ thống tay vịn và lan can cầu thang là sử dụng là bằng gỗ lưu Nam Phi mặt bậc và cổ bậc của cầu thang là sử dụng là đá granite hoa cương cao cấp đây là phía trên tầng 2 của ngôi nhà ngôi nhà sẽ được thiết kế là tầng 2 sẽ bao gồm hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài đấy chúng ta có thể thấy rất rõ là có cửa nhôm kính để lấy ánh sáng và lấy không khí và sẽ có thêm là một cái hệ thống sắt hộp sơn tĩnh điện này để đảm bảo an toàn cho chúng ta trần của chúng ta là sử dụng là trần thạch cao kết hợp với đèn led gạch ốp lát là sử dụng là gạch ốp lát granite cao cấp hệ thống cửa thông phòng sẽ được sử dụng là cửa bằng gỗ gỗ thịt gỗ như nam phi tiếp theo là mời mọi người tham quan phòng ngủ ở phía bên trong đây, phòng ngủ ở phía bên trong là cũng sử dụng là gạch à, nát nền bằng gạch à, granite và cũng sử dụng hệ thống trần à, thạch cao kết hợp đèn led phòng ngủ trong chúng ta sẽ có hai cửa một cửa sổ mở hướng ra phía cầu thang để lấy ánh sáng và không khí và một cửa sổ chính cửa thông phòng là sẽ sử dụng là bằng gỗ nim nam phi tầng 2 sẽ có một nhà vệ sinh đây chúng ta có thể thấy là nhà vệ sinh là rất là rộng rãi và thoáng sử dụng là gạch ốp nát kích thước là 30 60 hàng loại 1 toàn bộ hệ thống bệt và lavabo là sẽ sử dụng là của hãng Inac và sen vòi là nhập khẩu Hàn Quốc cửa của nhà vệ sinh là sẽ là sử dụng là cửa nhôm hệ Việt Pháp cao cấp Sau đây tôi xin mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 3 Thì thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và một phòng vệ sinh đây, đây là phòng ngủ ở phía bên trong đây là nhà vệ sinh và đây là phòng ngủ ở phía bên ngoài tất cả các phòng đều được bố trí thiết kế rất là hợp lý đầy đủ ánh sáng và không khí đảm bảo cho chúng ta ở trong ngôi nhà là sẽ cảm giác rất là thoải mái Tiếp theo đây là tôi sẽ mời mọi người lên tham quan ở phía bên trên tầng 4 Tầng 4 của chúng ta là sẽ được thiết kế là bao gồm là một phòng ờ, thờ một phòng ngủ đây ở phía ngoài này là chúng ta sẽ có một phòng ngủ thiết kế giống như phòng ngủ ở phía bên ngoài của tầng 2 và tầng 3 đây là phòng thờ và ngoài đây là sân phơi đây sân phơi rất là thoáng sau này chúng tôi sẽ lợp toàn bộ mái tôn cho chúng ta để kín đáo và tăng cái à, độ an ninh của ngôi nhà toàn bộ hệ thống nước để cấp cho máy giặt và đường xả nước là đều đã được chúng tôi là thiết kế rất là hợp lý và đầy đủ Tôi vừa giới thiệu cho tất cả mọi người là căn nhà có diện tích là 37 mét được xây mới 4 tầng đã hoàn thiện 100% đầy đủ toàn bộ tất cả nội thất cơ bản chúng ta có thể dọn đồ về ở luôn ở Yên Nghĩa, Hà Đông, thành phố Hà Nội có hướng chính là hướng Đông Nam được thiết kế là có 5 phòng ngủ một phòng thờ, một phòng khách, một phòng bếp và ba nhà vệ sinh